Hello, Ở Đức Việt xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến toàn thể anh em nhé. Xin được hân hoan chào đón toàn thể anh em đã một lần nữa chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với kênh soi cầu số số miền Trung của chúng tôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Hiện tại thì à, đồng hồ cũng đã điểm sang đó là 17 giờ 40 phút rồi anh em ạ. Buổi chiều tối thứ ba nhé, ngày 16 tháng 5 đúng không ạ? Thì à, kết quả trả thưởng cũng đã trả thưởng xong cho chúng ta rồi thì chúng ta lại tiếp tục cái hành trình của mình thôi đúng không anh em? Ở trên video thì hôm qua mình đã chốt cho anh em Đắk Lắk và Quảng Nam này, Đắk Lắk thì bạch thủ 27, trong thủ đó là 7997 nhé. Quảng Nam đó là bạch thủ 31, trong thủ là 2662. Thì à, mình đã chốt và vẽ cầu cho tất cả anh em cho ngày 16 tháng 5 rồi. Thì không biết là có anh em nào à, theo dõi cái đường cầu của mình vẽ không nhỉ? Đây là cái đường cầu này, mình à, có thể là quay lại một chút cái video này nhé. Đây là cái video của ngày 16 tháng 5 thì mình sẽ quay lại cái đường cầu ngày hôm qua thì mình có tham khảo cho tất cả anh em đây là đường cầu của đáy Đắk Lắk nhé đường cầu Đắk Lắk thì hôm qua mình bắt cho anh em hai cái đường cầu thì mình đã lựa chọn cho anh em đường cầu đó là cặp 7997 cái đường cầu này thì thực tế là ngày qua qua thì mình có bảo với tất cả anh em rồi là cũng rất là đẹp và cái tỷ lệ thành công thì nó cũng rất là cao cho nên là nếu như mà anh em có tham gia được thì anh em có thể theo còn anh em mà không trùng cầu không biết cầu thì anh em dừng mức tham khảo cho mình thì ngày hôm nay thì thật sự là cái đường cầu đắk lắc của chúng ta cũng đã hoàn thành rồi đây đây nhá thì đây là cái đường cầu đài Đắk Lắk của ngày 16 à, mà mình đã vẽ cho tất cả anh em này thì à, chúng ta đã hoàn thành đó là con 79 à, đúng không anh em chúng ta đã hoàn thành con 79 theo cầu này đây nhá Đắk Lắk thì chúng ta đã hoàn thành con 79 này được chưa đã hoàn thành 79 cho tất cả anh em thì cũng rất là tuyệt vời đúng không rất là may mắn tiếp theo là đường cầu của đài Quảng Nam này đường cầu đài Quảng Nam thì mình có tham khảo cho tất cả anh em cặp là cặp 2662 đây đây là đường cầu của đài Quảng Nam nhé đường cầu Quảng Nam thì mình có vẽ cho tất cả anh em và theo nhịp cầu của nó thì à, mình sẽ đã lựa chọn cho anh em cặp đó là cặp 2662 đây cặp 2662 thì ngày hôm nay thì Quảng Nam cũng đã hoàn thành cho tất cả anh em con 26 rồi đúng không ạ anh em theo dõi video thì anh em cũng đã hiểu cũng đã biết được cái con số mà ngày hôm nay bên mình đã chốt cho anh em rồi thì thật sự rất là may mắn của chúng ta cũng đã hoàn thành với những cái đường cầu mà mình đã chốt nhé đây thì à, tổng kết lại kết quả ngày hôm nay ở trên video thì anh em có thể thấy là chúng ta đã hoàn thành đó là cặp song thủ lô tô cho đài Đắk Lắk đó là hoàn thành con 79 còn đài Quảng Nam thì chúng ta đã hoàn thành đó là con 26 đúng không ạ chúng ta đã hoàn thành 26 thì à, cả hai giải cũng như là cả hai vị trí chúng ta đều giải 5 thực tế là nếu mà anh mà để một chút thì anh có thể thấy này à, cặp 2662 thì à, đài à, Đắk Lắk nó nổ rực rỡ hơn anh em ạ đài Đắk Lắk thì nổ cho anh em ba nháy cơ nhưng mà rất là đáng tiếc thì cặp 2662 thì mình đã tham khảo cho anh em vẽ cầu cho anh em Đài Quảng Nam Đấy, Đài Quảng Nam thì chúng ta đã chưa hoàn thành với là chúng đài quảng nam chúng ta chỉ hoàn thành được một nhánh con 26 thôi đây nhắc 79 này và 26 thì là nhìn chung là kết quả thì mình gửi cho tất cả anh em thì cũng đã là thành công rồi thật sự là rất là thành công rồi Đấy, chúng ta không hy vọng rằng là chúng ta ăn nhiều chúng ta không hy vọng rằng là chúng ta sẽ rực rỡ hai ba nhảy nhưng mà chúng ta chỉ hy vọng rằng là những cái đường cầu mình chốt cho tất cả anh em ở trên video nổ là được rồi đúng không ạ trên video nổ là được rồi để chúng ta rất là vui rồi đúng không anh em đường cầu bạch thủ ngày hôm nay thì à, chúng ta đã không hoàn thành đường cầu bạch thủ thì ngày hôm nay chúng ta đã đã thật sự là chưa được may mắn còn tiếp theo đó là cái cặp song thủ và bao lô cho tất cả anh em cặp 16 61 này thì à, chúng ta cũng đã hoàn thành đó là con 61 trở lại Quảng Nam đấy thì à, thực tế là mình định bắt cho anh em ngày hôm qua thì định định bắt cho anh em một con thôi có nghĩa là bắt một con bao lâu cho hai đài nhưng mà mình cặp 1661 này thì mình cũng khá là phân vân khá là phân vân bởi vì là mình cũng cũng chưa dám chắc được rằng là cái tỷ lệ là con nào chắc chắn một trong hai con này con nào sẽ nổ cho nên là mình đã quyết định bắt cho anh em cả cặp cho nó yên tâm bởi vì là mình tập trung chủ yếu là bắt cho anh em những đường cầu tham khảo trên video thôi nhưng mà có một số anh em thì anh em đánh nhẹ tay thôi đúng không ạ cho nên là anh em cũng có thể là vào cả cặp được Đấy, thì đánh vui chơi cả đá bia hơi thì anh em có thể vào cả cặp được còn đánh mạnh tay chưa to quất lớn thì anh em không nên vào những con số ở trên này nhé những số trên này thì những đường cầu công khai và đường cầu lộ bất cứ lúc nào cho nên anh em phải thật sự chú ý đến vấn đề đấy và chúng tôi nhắc nhở tất cả anh em mỗi ngày rồi đúng không còn ở trên đường cầu video thì à, ngày hôm nay thì mình đã chốt cho anh em nhé ở trên đường cầu video thì ngày hôm nay mình đã chốt cho tất cả anh em thì thật sự là những đường cầu rất là đẹp rất là đẹp hôm nay thì bạn à, phạm thanh hưng nhỉ bạn phạm thanh hưng thì ngày hôm nay vào đài đắk lắc này bạn ấy tiếp tục vào đường cầu 1200 2500 điểm đấy 500 điểm của bạn à, Phạm Thanh Hưng hôm qua thì bạn đã vào đó là 3.000 điểm đây hôm qua thì vào 3.000 điểm hôm nay thì à, bạn ấy vào đó là 2.500 điểm bạn vào Đắk Lắk đây Vậy, vâng tự tin thì em lại vào 2.500 điểm thì à, đấy là thì mình chốt cho tất cả anh em như sau nhé mọi người có thể chú ý một chút vào những đường cầu mà mình à, công khai lên đây này ngày 16 à, tháng 5 năm 2023 này mình chốt cho anh em vào lúc 15 giờ 51 phút nhá. Mình chốt cho anh em vào lúc 15 giờ 51 phút ngày 16 à, tháng 5 năm 2023. Đấy. Thì à, bạch thủ đó là con bạch thủ 23. Ba chân lô đó là 723823 đầu đuôi VIP mình đã chốt cho anh em ra cặp 0110 ngày hôm nay thì tại Đắk Lắk thì mình chỉ chốt đầu đuôi thôi còn Quảng Nam thì mình không có chốt mình chỉ chốt một đài duy nhất là Đài Đắk Lắk thôi nhá như vậy là bạch thủ 23 chúng ta đã hoàn thành này và đầu đuôi 0110 thì chúng ta cũng đã hoàn thành đó là con 10 à, đúng không ạ? Thật sự là cái kết quả này bên mình không quá bất ngờ đâu bởi vì là cầu bên mình thực sự là rất là tự tin rồi. Tự tin thì đã gửi đến cho tất cả anh em những cái đường cầu tốt và tự tin đã mang lại cho tất cả anh em những niềm vui ngày hôm nay rồi. Anh em à, thường xuyên theo dõi kênh của mình thì anh em cũng đã biết rồi đúng không ạ? Cũng đã biết rồi. Như vậy là chúng ta hoàn thành đó là con 10 cho cặp đầu đuôi này Bạch thủ 23 chúng ta đã hoàn thành này và bội số đó là 6723 thì chúng ta cũng đã hoàn thành đó là 723 cho tất cả anh em được chưa? Đấy, kết quả thì thật sự là rất là đẹp, rất là tuyệt vời rồi. Đấy, anh em nào theo bên mình ngày hôm nay thì à, những anh em đánh lớn thì thật sự là có những cái khoản lãi rất là lớn, rất là lớn nhưng mà anh em nào đánh bé thì à, có lãi bé thôi. Thực tế là anh em đánh lớn thì lãi lớn mà đánh bé thì lãi bé. Mà ai cũng có lãi cả rồi bởi vì là ngày hôm nay thì ai cũng chiến thắng cả. Như vậy là với 2.500 điểm của bạn à, Phạm Thanh Hưng xin được chúc mừng em nhé. Chúc mừng chúng ta đã chiến thắng rực rỡ. Ngoài à, Phạm Thanh Hưng ra thì à, chúng ta có thể thấy như là bạn Huy Hoàng ngày hôm nay thì cũng vào đường cầu 1.000 điểm của Đài Đắk Lắk. Đây đây nhé, đây thì một số bạn đánh lớn thì mình xin phép được đưa lên video để cho mọi người có thể được chúc mừng. Bạn Huy Hoàng thì hôm nay thì mình có hỏi hôm qua lãi được nhiều không, qua thì bạn đánh khá là lớn. Thì bạn bảo là cần được 100 triệu anh ạ sau em đánh miền Bắc thua mất 23 triệu rồi Đến hôm qua thì bạn ấy đánh miền Trung thì lãi được đâu đó gần trăm triệu nhưng mà hôm qua đánh miền Bắc lại lỗ lại bị mất mất 23 triệu thì không biết là bạn lấy số ở đâu ta thì mình có hỏi bạn lấy số ở đâu thì bạn có bảo là số em tự nghĩ đấy thì mình có hỏi là số lấy ở đâu ra thì thì bạn bảo là số em tự nghĩ đấy cho nên là thật sự là cũng rất là buồn đúng không nhưng mà ngày hôm nay thì anh các bạn cũng đã lấy lại được rồi lấy lại được rồi mình có bảo bạn là nếu như mà muốn chơi miền Bắc ấy, thì liên hệ với bên mình bên mình cũng có chốt số miền Bắc cho tất cả anh em mà nếu như là muốn tham gia miền Bắc thì bên mình sẽ chốt số miền Bắc cho anh em còn đừng à, lấy những cái số mà mình tự nghĩ hoặc là lấy những cái số mình thích thì nó sẽ rất là nguy hiểm cho anh em đúng không ạ bên mình thì có vẽ cầu đoàn hoàng cho nên là nó cái tỷ lệ chiến thắng nó rất là cao như vậy bạn Huy Hoàng ngày nay Đắk Lắk cũng đã hoàn thành cho bạn ấy đó là bạch thủ 23 chân lô 723823 và đầu đuôi VIP đó là 0110 mình chốt vào lúc 15 giờ 52 phút ngày 16 tháng 5 nhé giờ giấc ngày tháng cũng rất là công khai lên đây cho tất cả anh em rồi 10 chúng ta đã hoàn thành 23 cũng đã hoàn thành và đặc biệt hơn nữa là 723 chúng ta cũng đã hoàn thành 10 này 23 này và 723 tất cả anh em Đắk Lắk thì à, một đường cầu giống nhau mình đã chốt cho tất cả anh em một đường cầu giống nhau và chiến thắng để chúng ta đều chiến thắng tất cả còn ngày nay chúng ta tuy là không được hay nhảy nhưng mà cũng rất là may mắn đã thành công rồi rất là thành công rồi Ok như vậy bạn Huy Hoàng với đường cầu 1.000 điểm cũng đã chiến thắng rực rỡ nhé Cũng đã chiến thắng rực rỡ Xin chúc mừng à, Huy Hoàng nhé Chúc mừng em Ngoài ra thì có bạn à, Trọng Khánh Bạn Trọng Khánh thì theo mình thật sự rất là lâu rồi Rất lâu rồi Nay Đắk Lắc cầu ổn không anh Bạn Huy Hoàng thì chơi đài Đắk Lắc À bạn Trọng Khánh này Đấy vẫn là đường cầu Tất cả anh em vẫn là đường cầu giống nhau nhé mọi người nhé Vẫn là bạch thủ 23 ba chân lô đó là 723823 Đầu đuôi vẫn là 0110 và lúc 15 giờ 54 phút mình đã chốt cho anh em này ngày 16 tháng 5 đúng không ạ đấy vẫn là 10 này vẫn là 23 này đấy. như vậy là có đủ để cho anh em có thể là tự tin vào số bên mình không ạ bởi vì là mình đã chốt cho anh em những lời công khai rất là rõ ràng rồi và mình cũng đã bảo cho tất cả anh em rất là nhiều rồi và những anh em mà trùng cầu kết cầu với bên mình ở trên đường cầu video thì anh em có thể đánh nhẹ tay nhưng mà anh em mà loạn cầu bí số thì anh em có thể vào bên mình nhưng mà anh em vào bên mình vào zalo bên mình rồi thì anh em phải tự tin bên mình mới chốt cho tất cả anh em được có nghĩa là vì sao bạn có đủ, đủ sự tin tưởng còn cầu bên mình thì rất là tự tin rồi rất tự tin rồi ngoài ra thì có một số bạn chơi đài đắc quảng nam ngày hôm nay nữa quảng nam thì mình cũng chốt cho à, năm sáu bạn gì đấy đấy bạn này thì à, bạn minh phúc này chốt số cho em với idol <laughs> đây chuyển sang gọi mình bằng idol luôn mọi người ạ mình trở thành idol rồi đấy <clears throat> nay thì à, đài Quảng Nam thì mình có chốt cho anh em đường cầu Bạch Thủ đó là Bạch Thủ 36 ba chân lô đó là 836 và 936 thì mình chúc vào lúc 15 giờ 57 phút ngày 16 à, tháng 5 đấy. Bạch thủ 36 và ba chân lô đó là 836 và 936 thì à, kết quả đây nhá kết quả 36 chúng ta thì đủ ở vị trí là vị trí giải à, 4.5 đúng không anh em giải 4.5 này tuy rằng là nó về muộn hơn muộn muộn hơn rất là nhiều so với đường cầu của đài Đắk Lắk nhưng mà muộn thì chúng ta cũng đã hoàn thành rồi Đấy, 936 chúng ta đã hoàn thành 936 vấn đề muộn hay sớm nó không quan trọng đâu anh em ạ nó quan trọng ở cái chỗ là cầu chúng ta có chiến thắng là được còn về muộn hay về sớm thì chúng ta cũng sẽ chiến thắng mà thôi Đấy, cầu chúng tôi đã nhiều khi đã tự tin rồi thì cũng sẽ chiến thắng thực tế là ở vị trí giải 4.5 thì nó không phải là muộn quá đâu nó ở giữa trung bình rồi không phải muộn quá đâu thực sự nó phải muộn thì là cái niềm vui của tất cả anh em đến hơi muộn một xíu thôi đúng không ạ bạch thủ 36 ba chân lô 936 cũng đã hoàn thành bạn là Minh Phúc ngày hôm nay vào 800 điểm hay sao đây hôm qua thì bạn cũng vào 800 điểm hôm nay tiếp tục vào 800 điểm này tuyệt vời đúng không anh em tuyệt vời đúng không ạ đấy ngoài Minh Phúc ra thì có Gia Bảo Gia Bảo ngày hôm nay thì cũng vào đường cầu của Đài Quảng Nam Đấy, vẫn là đường cầu bạch thủ 36 vẫn là ba chân lô 836 936 mình chúc vào lúc 15 giờ 58 phút ngày 16 tháng 5 nhé đây 36 đã hoàn thành cho anh em rồi thật sự là với cái kết quả nó rất là rực rỡ thực ra đối với bên mình thì à, nó không có quá nhiều bất ngờ đâu nhưng mà đối, đối với một số anh em mà ngày hôm nay mới vào này một số anh em mới vào ngày hôm nay thật sự là anh em rất là vui rồi vì là ngày đầu tiên vào đã chiến thắng rực rỡ như vậy thì anh em rất là vui rồi đúng không ạ đấy thì một lần nữa xin được chúc mừng cho tất cả anh em chúc tất cả mọi người sẽ lại tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong những ngày tiếp theo và bên mình cũng sẽ cố gắng gửi đến cho tất cả anh em những cái đường cầu tốt hơn nữa để anh em có thể là chiến thắng cho những cái ngày tiếp theo nhé ngày mai nhỉ ngày mai thì à, ngày mai thì chúng ta có ngày mai thì chúng ta có hai đài đúng không anh em đây chúng ta có đài à, Đà Nẵng và chúng ta có đài Khánh Hòa đây Đà Nẵng Khánh Hòa thì à, chắc là mình cũng sẽ là vẽ cầu và tham khảo lại cầu cho tất cả anh em một chút cho hai đài này nhé cầu thì bên mình cũng đã có rồi và chúng ta sẽ cùng hy vọng rằng là sẽ tiếp bước cái chiến thắng ngày 16 à, với sang ngày 17 thì chúng ta sẽ lại thành công nhé đây là vị trí đường cầu của đài Đà Nẵng là vị trí 7 nhân cho 22 anh em ạ vị trí 7 nhân 22 nhé ở vị trí đường cầu 7 nhân 22 thì à, chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại với kết quả của ngày 6 à, tháng 5 nhé cho nhỏ lại một chút cho anh em có thể dễ nhìn nhé đây chúng ta sẽ quay trở lại với kết quả của ngày à, thứ bảy ngày 6 tháng 5 câu ở vị trí thứ bảy chúng ta đó là con số 2 và vị trí thứ 22 chúng ta đó là con số 4 giải nhất chấm 1 và giải 3.2 đúng không anh em chúng ta có cặp đó là 14 41 này 14 và 41 thì cái kết quả trả thưởng cho ngày mùng 10 tháng 5 đúng không anh em chỉ chúng ta có con 14 này 14 chúng ta thì ở vị trí là vị trí giải 4.1 nhá anh em nhá. Vị trí giải 4.1 thì chúng ta đã có con 14 này. Được chưa? Và tiếp tục cái đường cầu này thì à, chúng ta sẽ có cặp tiếp theo đó là cặp 2772 đúng không anh em? Cặp 2772 này. Cầu thì mới chạy được hai ba ngày thôi. Thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ còn cái niềm tin vào cái đường cầu này để tham khảo cho tất cả anh em. Kết quả trả thưởng cho ngày 13 tháng 5 thì chúng ta có con 72 này, 72 được ở vị trí đó là giải 3.1 nhé anh em nhé. Giải 3.1 thì à, chúng ta có con 72. Đấy, cầu này gì cầu lục, cầu lục nhá. Thì à, như vậy là để tham khảo và chốt số cho tất cả anh em chơi trong ngày mai thì mình sẽ tiếp tục cái đường cầu này đó là cặp 3773. Đấy. Cho đài đó là đài Đà Nẵng. Đây, mình sẽ phóng to cái đường cầu này lên cho anh em phóng to điểm vẽ cầu này lên nhá để tham khảo và chốt số cho tất cả anh em cho ngày mai tức là ngày 17 tháng 5 à, năm 2023 cho đài Đà Nẵng này thì mình sẽ bắt cho anh em cặp tham khảo đó là cặp 37 và 73 nhá 3773 ngày 17 05 2023 đài chúng ta đó là đài Đà Nẵng cặp song thủ là 37 37,3 đây Ok cho anh em cặp 37,3 thì à, anh em có thể vào điều tay cho mình nhé Tốt nhất là anh em vào điều tay cho mình Vì cầu cầu này là cầu lộn Cho nên là cái tỷ lệ nó sẽ chia đều phần trăm ra cho cả hai con 37,73 cho tất cả anh em được chưa Ok và như vậy thì mình sẽ chốt số cho tất cả anh em Đà Nẵng luôn Để cho anh em khỏi chờ đợi đúng không ạ 37 và 73 Bạch thủ lô tô thì à, mình sẽ gửi đến cho anh em đó là con bạch thủ à, 46 với thủ 46 và song thủ lô tô sẽ là cặp 37 và 73 được chưa và tiếp theo đến với đường cầu của đài Khánh Hòa cho tất cả anh em và mình cũng sẽ tiếp tục vẽ cầu nhé <clears throat> đây là đường cầu của đài à, Khánh Hòa này đây đường cầu Khánh Hòa chúng ta thì ở vị trí là 8 nhân cho 54 nhanh anh em nhé vị trí 8 nhân cho 54 thì chắc là đường cầu này cũng mình cũng tham khảo thì mới chỉ được có chạy được hai ba ngày thôi hai ba tuần nó bắt đầu từ ngày à, mùng 7 tháng 5 bắt đầu từ ngày mùng 7 tháng 5 nhé đây này như thế chắc là anh em dễ nhìn được nhỉ cầu chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày mùng 7 tháng 5 chúng ta có cặp đó là 01 đây nhá cầu nó bị cầu bắt đầu chạy từ ngày 10 tháng 5 này chúng ta có cặp đó là 14 và 41 đúng không anh em 14 41 này đấy cặp 1441 nhá. Kết quả trả thưởng cho ngày đó là ngày chủ nhật ngày 14 tháng 5 đúng không ạ? Chủ nhật ngày 14 tháng 5 này. Đó là chúng ta có con 14 đúng không anh em? 14 chúng ta để ở vị trí là vị trí giải 7 nhá, vị trí giải 7 này. Đã đổi cho anh em 14 này. Chưa? Như vậy là cái đường cầu này thì à, anh em nào có thể có một số anh em trùng cầu với bên mình này và chắc chắn rằng là nếu như mà anh em theo dõi một số kênh khác thì chắc chắn anh em cũng đã biết rồi được rằng là sẽ có một số anh em trùng cầu ấy đường cầu bên mình cho cặp này cặp 4554 mình sẽ chốt số tham khảo cho tất cả anh em nhé mình sẽ chốt số tham khảo cho tất cả anh em cho đài cho ngày mai 17 này 05 này 2023 đài chúng là đài Quảng Nam nhé à đài chính là anh em đài Khánh Hòa cặp song thủ sẽ là cặp 4554 đấy cặp song thủ mà gửi đến cho tất cả anh em là cặp 4554 cho đài Khánh Hòa đây là cặp số mà mình sẽ tham khảo gửi đến cho tất cả anh em cho ngày 17 tháng 5 đó là 45 này và 54 bạch thủ thì sẽ chốt cho anh em bạch thủ là bạch thủ con 28 à, được chưa bạch thủ 28 bao lô cho tất cả anh em hai đài ngày mai sẽ có một cặp cũng sẽ khá là đẹp mình cũng gửi đến cho anh em đó là cặp 20 uh, 3 32 bao lưu cho tất cả anh em bao lưu tất cả anh em đó cặp 03 30 27 72 19 91 này 56 65 và cặp cuối cùng đó là cặp uh, à, 37 và 73 đấy Đấy là những đường cầu mình tham khảo và gửi đến cho tất cả anh em cho ngày mai tức là ngày 17 tháng 5 năm 2023 cho hai đài Đà Nẵng và Khánh Hòa. Anh em cũng như các bạn chú ý nhé. Những cái đường cầu mình chốt ở trên video xin được nhắc lại tất cả anh em một lần nữa là chúng ta trùng cầu kết cầu thì anh em có thể xuống tiền cùng mình. Không trùng cầu không kết cầu thì anh em nên dừng mức tham khảo thôi. Thực ra anh em không nên là lạm dụng quá nhiều những con số ở trên video thì nó rất là nguy hiểm. Và đặc biệt là anh em kết cầu thì anh em phải đánh nhẹ tay thôi nhé bia hơi trả đá bia hơi cho mình không nên đó là chơi to quất lớn với những đường cầu ở trên này chưa à, tất nhiên là anh em mà muốn tham gia những đường cầu kín bên mình thì bên mình cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho tất cả anh em những con số tốt nhất và đặc biệt là những cái đường cầu kín có cái tỷ lệ thành công tốt nhất mỗi ngày thì anh em có thể liên hệ qua zalo bên mình đó là 0967 9366418 nhé đây là zalo duy nhất của kênh soi cầu Đức Việt tên zalo là Phát Lộc mà mình sẽ gửi đến cho tất cả anh em những con số tốt nhất nếu như anh em đủ sự tin tưởng để gửi đến cho chúng tôi và chúng tôi đang có đủ sự tự tin để gửi đến cho tất cả anh em những con số tốt nhất mỗi ngày rồi việc còn lại của tất cả anh em rất là đơn giản anh em nếu đủ sự tin tưởng thì anh em vào nhận số không đủ sự tin tưởng thì anh em dừng mức tham khảo những con số ở trên video được chưa ok cho anh em